Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bùi Thanh Sơn đang nín thở đợi kết quả điều tra ra sao Liệu ông Sơn có thoát hay chưa tới lượt Vụ chuyến bay giải cứu xảy ra từ đầu tháng 9 năm 2020 cho đến cuối năm 2021 là thời gian Việt Nam Airlines và các hãng bay khác tổ chức nhiều đợt bay giải cứu để trục lợi. Mà khi bay giải cứu là lúc Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam tiến hành nhận hối lộ tiếp tay với trò lừa dối khách hàng, lừa dối kiều bào đang gặp vô vàn khó khăn. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao khi bắt đầu xảy ra tiêu cực là ông Phạm Bình Minh. Tuy nhiên, từ ngày 8 tháng 4 năm 2021 thì người đứng đầu Bộ Ngoại giao lại là ông Bùi Thanh Sơn. Trong khi đó, tiêu cực diễn ra gần hết đến năm 2021 mới phát hiện. Như vậy, vụ đưa nhận hối lộ tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao phải có trách nhiệm liên đới của ông Bùi Thanh Sơn chứ không chỉ riêng ông Phạm Bình Minh. Tuy vậy, cho đến bây giờ, tên tuổi ông Bùi Thanh Sơn vẫn chưa được sướng lên. Đấy là câu hỏi mà người dân đang thắc mắc. Đây là hình ảnh ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Lẽ ra cả hai ông Phạm Bình Minh và Bùi Thanh Sơn phải chịu trách nhiệm. Đằng này, ông Nguyễn Phú Trọng đang chú tâm nhắm vào ông Phạm Bình Minh để triệt hạ. Đã có kết luận sai phạm của ông Phạm Bình Minh nhất là đến lúc nào công bố công khai mà thôi. Như những bản tin trước đây, tờ Thời báo chấm đã cho biết lý do tại sao ông Tổng lại nhắm vào Phạm Bình Minh dữ dội đến như vậy. Nguyên nhân là phương Bắc không muốn con trai ông Nguyễn Cơ Thạch vào trong tứ trụ. Đó là nhiệm vụ của ông Tổng và ông Tổng phải ưu tiên vấn đề này trước đã. Còn vấn đề tiêu cực của Bùi Thanh Sơn, ông Tổng cho là nhỏ, chưa đề cập tới. Không nhắc đến sai phạm của Bùi Thanh Sơn không có nghĩa là ông Tổng sẽ bỏ qua. Có thể đợi đến khi ngọn lửa mang tên chuyến bay giải cứu bùng cháy và lan rộng như Việt Á hiện nay thì thế nào cũng cháy đến nhà Bùi Thanh Sơn. Cho nên mỗi khi có tin bắt bớ, có tin Bộ Chính trị nhóm họp thì ông Bùi Thanh Sơn dường như khó mà bình chân như vậy. Vào ngày 27 tháng 1 năm 2022, ông Bùi Thanh Sơn đã ra quyết định đình chỉ công tác với 4 quan chức thuộc Cục lãnh sự bao gồm Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Cục trưởng Đỗ Hoàng Tùng, Tránh Văn phòng Cục Lê Tuấn Anh và Phó trưởng phòng Bảo hộ Công dân Lưu Tuấn Dũng. Ông Bùi Thanh Sơn cách chức những người này là do áp lực từ Bộ Công an, chứ không phải ông Bùi Thanh Sơn tự tay trừng phạt thuộc hạ của mình vì đã làm sai trái. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh, bị ông Tổng nhắm đến mà ông Bùi Thanh Sơn chưa bị nhắc tên là câu hỏi rất lớn. Nếu không có Bộ Công an vào cuộc để điều tra thì chắc chắn những quan chức trên sẽ bình chân như vậy như không có chuyện gì xảy ra. Được biết Tô Lâm cùng với ông Tổng gây áp lực và buộc Bộ Công an trực chờ ông Bùi Thanh Sơn vừa ký quyết định đình chỉ là bắt ngay trong ngày để tránh xảy ra trường hợp thông đồng khai nhận giữa người chưa bị lộ và những người bị lộ trong Bộ Ngoại giao. Hành động bắt gấp gáp cho thấy Bộ Công an không tin phần còn lại của Bộ Ngoại giao là trong sạch. Hiện nay số phận ông Bùi Thanh Sơn phụ thuộc rất lớn vào lời khai của những người bị bắt. Vụ án mới bắt đầu mở rộng, chưa thể chắc chắn ông Bùi Thanh Sơn sẽ thoát. Cần phải có thời gian để quan sát xem vụ án sẽ mở rộng và lan ra tới đâu. Cũng như vụ án Việt Á kiếm tới 4.000 tỷ vụ án bay giải cứu cũng kiếm 4.000 tỷ từ 2.000 chuyến bay. Không thể nói vụ án chuyến bay giải cứu nhẹ hơn được. Vì vụ án này được tiến hành xử lý sau nên nó chưa lở loét, lan rộng như vụ Việt Á trong cả nước. Đến hình ảnh liệu ông Nguyễn Phú Trọng có xử Bùi Thanh Sơn hay không? Đó là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra. Có người thì cho rằng có thể vụ chuyến bay giải cứu sẽ liên quan đến nhiều bộ, ban ngành hơn cả vụ Việt Á. Đấy là điều báo không tốt cho các cơ quan khác, đặc biệt là Bộ Giao thông Vận tải và Văn phòng của Chính phủ. Việc ông Tổng nhắm vào Phạm Bình Minh mà chưa chú ý đến Bùi Thanh Sơn thì có ý kiến cho rằng ông Bùi Thanh Sơn chưa tới lượt, chứ không phải là ông thoát được. Sự thực ra sao thì cơ quan điều tra trong thời gian tới sẽ tiếp tục công bố những thông tin mới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bão đang đổ vào Bộ Ngoại giao, nhà Phạm Bình Minh sẽ bay nóc nếu không cẩn thận Như tờ Thời báo chấm đã đánh giá, theo dự tính của ông Tổng là sẽ cảnh cáo Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng Thường trực do liên quan đến chuyến bay giải cứu Tuy nhiên vào ngày 14 tháng 7 là lúc mà Bộ Công an chỉ kết luận đến mức cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thiếu trách nhiệm chứ chưa có dấu hiệu nào về nhận hối lộ và làm trái cho đến giờ, Thời báo chấm vẫn chưa thể nắm được kết quả điều tra của ông Tô Lâm như thế nào, nhưng có thể biết chắc chắn Phạm Bình Minh có thể bị Bộ Chính trị thay đổi hình thức kỷ luật nếu công an điều tra được những tình tiết mới phát sinh. Số phận của Phạm Bình Minh cũng đang treo lơ lửng, không có gì đảm bảo rằng Phạm Bình Minh không ngồi tù cả. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh Hiện nay cứ mỗi lần ông Tô Lâm ra tay bắt người liên quan đến Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao thì ông Phạm Bình Minh dường như lại tim đập chân run. Không biết ông Tô Lâm Anh Dũng, người từng là cấp phó cho Phạm Bình Minh đã dính chàm nghiêm trọng đến đầu Và cũng không biết cấp phó trong tù sẽ khai ra những gì nên ông Phạm Bình Minh không thể không lo sợ. Chỉ cần có tình tiết mới liên quan đến cấp trưởng thì xem như sự nghiệp chính trị của ông Phạm Bình Minh đứt gánh giữa đường. Trong vụ bắt bớ đợt 2 này có tổng cộng 6 người. Tuy nhiên, hướng điều tra lên từ ông Tô Anh Dũng vẫn đang chưa có động tĩnh gì cả. Chưa có động tĩnh không có nghĩa là bình yên. Đôi khi chưa tới lúc bắt người nên ông Tô Lâm chưa ra tay. Việc bắt một ủy viên Bộ Chính trị qua rất nhiều hình thức phức tạp. Việc bắt bớ chỉ là khâu cuối cùng. Và hãy xem lại thủ tục bắt bớ một ủy viên Bộ Chính trị đó là ông Đinh La Thăng thì sẽ thể biết được. Với Ủy viên Trung ương Đảng thì việc bắt vốn đã phức tạp, còn với Ủy viên Bộ Chính trị còn phức tạp hơn nhiều lần. Ông Đinh La Thăng bị cách chức, sau đó bị khai trừ ra khỏi Bộ Chính trị, khai trừ ra khỏi Bộ Chính trị nhưng vẫn còn Ủy viên Trung ương Đảng. Sau khi bị khai trừ Đảng thì công an mới vào cuộc. Cho nên nếu ông Tô Lâm có điều tra ra những tội chứng mới của ông Phạm Bình Minh thì ông Tô Lâm không được bắt mà giao hồ sơ điều tra cho Nguyễn Phú Trọng có cách xử lý về mặt đảng. Nếu ông Trọng ém hồ sơ thì xem như ông Tô Lâm không có quyền bắt người. Nhưng nếu ông Nguyễn Phú Trọng dùng hồ sơ đó kỷ luật ông Phạm Bình Minh thì ông Tô Lâm vẫn chưa được phép bắt người. Chỉ khi nào ông Trọng cho phép bắt thì ông Tô Lâm mới dám bắt. Đó là thủ tục phức tạp để khởi tố một ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ hoàn toàn khác với người thường ở trong nước. Đây là hình ảnh bão đang nổi lên. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đang dần nổi lên là một chuyên án rất lớn, bắt nhiều người và lan rộng sang các bộ khác. Cũng giống như mọi vụ án khác, vụ án cục lãnh sự cũng bắt đầu từ những quan chức cấp thấp, cấp cơ sở rồi sau đó mới thổi bay các quan chức ở cấp cao hơn. Trước khi bắt ông Nguyễn Thành Long vào Trung Quốc Anh thì ông Trọng đã cho Tô Lâm bắt hơn 40 người ở cấp địa phương liên quan đến vụ án này. Đó là cách làm án quen thuộc của ông Trọng. Vụ án nào cũng như vậy, ban đầu là lan rộng, sau đó mới lên cao hốt những nhân vật lớn nhất. Vụ án Cục lãnh sự đang lan rộng, cho nên Phạm Bình Minh không thể ăn ngon, ngủ yên cho được. Mỗi lần báo chí đăng tin về bắt bớ thì đó là một bước tiến mới của vụ án, tiến gần đến nhà ông Phó Thủ tướng Thường trực hơn nữa. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh chơi với cọp giữ thì phải luôn cẩn thận Vụ án Việt Á khi mới bắt đầu không ai nghĩ nó có thể thổi bay chiếc ghế ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, nhưng rồi nó cũng diễn ra. Thậm chí hiện nay Việt Á còn đang đe dọa chiếc ghế chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc. Đấy là lời cảnh báo cho ông Phạm Bình Minh là một phó thủ tướng thường trực. Chiến dịch thổi bay sự nghiệp chính trị của ông Phạm Bình Minh chỉ mới bắt đầu. Ông Phạm Bình Minh phải lo gia cố nhà cửa, sang sửa nóc nhà chính trị cho mình nếu không, cơn bão này sẽ ập tới và thổi bay nóc nhà của ông trong sự bất lực. Sự nghiệp chính trị của ông Phạm Bình Minh đang bị đe dọa và dường như ngày một nguy hiểm hơn.